qua bên kia theo cái chiều dài cầu sau và ta hàn cái gối này lên để đỡ cái ờ, cầu nhíp còn đây là một bộ chân phanh và bộ tê chia dầu đây nó sẽ chia ra hai đường ống và hai bên hai bánh cái bộ cầu này thì à, nó rất hay là có thể sử dụng thước lái đơn và thước lái đôi đều được nó có dư một cái tai này đối với các bạn à, sử dụng cái à, thước lái đơn thì từ cái ống này nối thẳng qua ống kia qua thước lái là xong còn đối với các bạn là đối với các bạn sử dụng thước lái đôi từ cái cầu này mình rằng qua cái cầu bên kia bằng một thanh rô tin rằng và phần này là bắt phải ống nối thì cái thước lái thì sử dụng thước lái đôi thì nó có cái cơ động hay hơn mình có thể bố trí vị trí chỗ ngồi ở trên hoặc là dưới cầu hoặc là ngồi thẳng đều sử dụng được hết còn đối với thương lái đơn nó chỉ có thể điều chỉnh được ngồi bên trái ngồi bên phải nói chung là nó hạn hẹp hơn so với thương lái đôi thương lái đôi là thương lái một đầu các bạn nhé cho nên là tránh nhầm lẫn à. do vậy thì tùy theo cái kết cấu xe Ờ, mình chọn à, hệ thống lái nào cho nó phù hợp cái hệ thống lái à, đôi nó lằng nhằng hơn nhưng nếu không cần thiết thì à, mình sử dụng hệ thống lái đơn hệ thống lái đơn nó chắc lái hơn nhiều cái cái cầu này thì nó sử dụng cái đĩa này là đĩa thép không dỉ các bạn ạ chứ nó không như cái dòng đĩa của hàng ATV hàng của xe ATV thì nó chỉ là đĩa sắt bình thường thôi đĩa sắt đấy thì sử dụng một thời gian sau nó sẽ dỉ đỏ còn với cái thằng này nó sử dụng thép không dỉ các bạn à, vứt ngoài trời bao lâu cũng không hỏng không dỉ vì vậy là chất lượng và giá thành thì thường thường cái dòng chuyên cho ô tô này bao giờ nó cũng cao hơn đấy đối với cái dòng à, của ATV thì cái đĩa nó là đĩa sắt bình thường không phải là đĩa thép không gì cái bộ cầu trước loại thẳng à, phanh dầu như này thì các bạn có thể kết hợp sử dụng với cái cầu thẳng đằng sau sử dụng phanh dầu hoặc là sử dụng cầu sau phanh cơ đều được và có thể bố trí đằng sau phanh cơ đằng trước phanh dầu là sử dụng một chân phanh có thể sử dụng cho cả phanh trước và phanh sau đều được đấy không có gì khó khăn cả Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và nhấn chuông thông báo để nhận được những cái video mới đăng để xem được những cái video mới đăng ngay lập tức tim cái ốc này từ đây qua đây là 7 các bạn nhé đấy tim ốc 7 đây nếu các bạn à, muốn hàn một cái ống thì các bạn chỉ cần à, mua cho mình một cái ống 60 ống như thế này ống thép 60 và hàn từ bên này qua bên kia là xong cái à, cách hàn thì mình đã có một cái video hướng dẫn rồi các bạn có thể xem trên cái video đấy dài bao nhiêu cũng được đây cách thức hàn ống thì các bạn cứ hàn như thế này là được và có một cái lưu ý nữa là các bạn nên hàn cái à, con ốc này khi à, trong quá trình sử dụng là con ốc này nó phải nằm phía bên trên nếu mà hàn quay xuống dưới là nó rất là lặng không thể lái lộ đấy thứ à, nữa là cái con ốc xả này nó phải ở trên này con ốc dầu lại ở dưới này còn chiều dài cái ống này thì các bạn hàn dài bao nhiêu cũng được cái ờ, phần rằng ờ, thước lái này thì ờ, phía trước hay phía sau đều được nếu nó ngược lái thì ta chỉ cần quay đầu thước lái là xong thôi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Mọi thắc mắc về giá cả xin vui lòng comment phía dưới sản phẩm phần bình luận. Bên mình sẽ giải đáp công khai.